Xin chào mọi người, à, mình là Kuro Bagrat. Thì à, khi mà các bạn nghe mình á, à, thì các bạn nhận ra mình là ai rồi, đúng không? Thì mình cũng không giới thiệu nhiều nữa. Thì hôm trước mình có chia sẻ một vấn đề, đó là cái quy trình để trở thành một người chơi casino thực thụ ấy. Thì hôm trước là mình có nói phần 1 rồi, và bây giờ mình sẽ nói phần 2. À, thì à, trong cái quá trình mà trở thành một người chơi casino thực thụ ấy thì nó gồm à, 8 yếu tố thì yếu tố đầu tiên thì mình đã chia sẻ rồi à, các bạn nào chưa xem thì quay lại phần 1 để xem à, thì à, tiếp theo à, phần 2 thì mình sẽ nói từ 7 yếu tố còn lại à, yếu tố đầu tiên yếu tố thứ hạ à, thứ hai à, mà mình cần nói à, tiếp theo về chủ đề cái à, quy trình đấy thì là vấn đề về nhà cái khi mà khi mà bỏ vốn vào một nhà cái nào đó ờ, chúng ta phải luôn xem xét về cái tính an toàn nhanh chóng tiện nghi rõ ràng và còn rất là nhiều vấn đề khác nữa à, và nhiều vấn đề cụ thể hơn nữa à, thì khi đó chúng ta an tâm thì khi mà thực hiện giao dịch ấy, nó tốt hơn rất là nhiều còn nếu mà giao dịch mà cái tâm trí mà, à, hông biết là nhà cái này uy tín hay không, nhà cái kia như thế nào thì khi mà chúng ta thực hiện một giao dịch nó không thực sự được tốt. Thường những tay chơi kỳ cựu nó lão làng luôn quan tâm đến cái nhà cái. Còn lại những đa số những tay chơi nghiệp dư thì vận may đỏ đen thì không chú ý vào bao nhiêu. Không thậm chí là không tìm hiểu nhà cái đó luôn là thấy ai à, chơi thì mình chơi thôi kiểu như vậy bằng chứng là có những cái nhà cái nạp vào được nhưng mà rút ra không được không biết là có bao nhiêu bạn đã từng trải chưa các bạn từng thấy chưa nhưng mà đó là vấn đề có hoặc là nạp vào rất là nhanh nhưng rút ra rất là lâu thậm chí là giam giam vài ngày vài tuần cũng có những cái tài khoản là chiến thắng nhưng đột nhiên lại bị mất cái tài khoản vậy là chưa chơi là thua mất rồi đó cho nên trước khi tham gia không nên để những vấn đề mà thắng hay thua trước tiên và chúng ta nên phải chọn nhà cái uy tín trước và tiêu chí chọn nhà cái như thế nào thì nó phải phù hợp với chính phương pháp của mình thì tôi sẽ chia sẻ chủ đề này vào số kế tiếp còn chủ đề thứ ba đó yếu tố thứ ba đó đó là yếu tố về vốn à, làm bất cứ việc gì à, nếu không có vốn thì bạn sẽ không làm được gì cả thì muốn tham gia vào cái trong cái giao dịch Baccarat tài xỉu xuất dĩa này hoặc là vấn đề về coi thì đi đầu tiên bạn phải nộp vốn thì có vốn thì bạn mới giao dịch được lại trường hợp mình mà hay gặp nhất những câu hỏi để lỗi như là anh ơi à, em có một m anh có giúp được không hoặc là em có 2M em vừa lãnh lương à, theo anh có tham gia vào cái trò chơi này được không thì tham gia được thì được thôi nhưng nó không phải là một nhà đầu tư mà lò kiểu đỏ đen kiểu con bạc muốn đầu tư thì ta nên có số vốn từ 10 m trở lên vì sự thành công của mình bắt nguồn từ cái lệ nhỏ nhất cho nên đó là mình à, tiết lộ cho các bạn biết thôi vấn đề thứ tư đó là cầu kèo cầu kèo rất quan trọng nó thể hiện được điểm mạnh điểm yếu trong phương pháp và cầu nó giúp chúng ta có những hướng chọn đúng đắn những hướng đi à, đúng đắn có nhiều bạn mới hay là lâu năm à, đa số đều nói rằng là đã biết hết cầu kèo dù đã biết à, cầu một hai là thế này cầu bệnh là thế kia cầu cầu khung là thế này à, cầu thể dục nước là thế nọ cầu nghiêng côn nghiêng cái à, theo lũ đặc lũ rộng vân vân nhưng khi được hỏi mà tại sao nên chơi cầu đó và cầu đó như thế nào tại sao lại chơi cung cầu đó lại không biết trả lời không biết gì cả là đó là thiếu hiểu biết à, mình chơi cái gì mà mình không biết chơi nó như thế nào thì thực sự đó là một điều là rất là tí hiểu biết ngớ ngẩn nhất đó là sự tự thua ngay từ đầu của người chơi đó là tự làm mình thua cuộc cầu là gì có bao nhiêu lộ cầu à, tôi sẽ chia sẻ rõ hơn vào số kế tiếp vấn đề thứ năm à, đó là lệnh lệnh là yếu tố sinh lời khi đặt đúng thì chúng ta thắng ngược lại nếu chúng ta đặt sai thì chúng ta thua à, nếu không hiểu đúng về lệnh sẽ làm tăng cái độ cây cú và ham gỡ không lúc thua à, chủ quan lúc thắng khi được hỏi à, tại sao lại đi cái lệnh đó thì đại đa số trả lời rằng là vì em thua em muốn lấy lại lệnh đó là vừa có lãi luôn à, vừa em sợ gãy tiếp cho nên em đi lệnh nhẹ lại à, vì em quá mệt nên em muốn vào 50% lạnh rồi vì em chắc chắn họ à, không thể như vậy nữa à, cho nên em vào cái lệnh đó đó là những câu giải thích à, mà hầu hết lần này đến lần khác cháy tài khoản liên tục mà bản thân người chơi vẫn không thấy được cái sai của chính mình nhưng nếu mà không hiểu được về lệnh thì chúng ta sẽ không biết dùng lệnh như thế nào để tăng chiến thắng và lệnh như thế nào để giảm rủi ro thì rất có khả năng là năm giảm 1 giờ với cách vào tiền theo cảm xúc của chính mình. Có rất là nhiều bạn chơi những dòng lệnh khác nhau. À, đa số là nó là thích đi lệnh như vậy chứ không à, giải thích được tại sao phải đi cái lệnh đó. Thì vấn đề này tôi sẽ cam kết dành riêng à, nói chuyên sâu về lệnh. Từ đó mỗi người phải dành cho mình à, lệnh khác nhau để phù hợp với chính mình và phương pháp của mình đã chọn và yếu tố thứ sáu nó cũng là cực kỳ à, quan trọng không kém à, so với lại cái yếu tố khác đó là yếu tố tuân thủ à, thị trường cung cầu à, nó, thì nó chạy liên tục và nó đúng tuân thủ theo cái quy tắc về chia bài về rút bài và kết thúc bài cho nên chúng ta phải coi trọng cái thị trường tuân thủ nó cũng như tuân thủ vào cái chính phương pháp của mình. Có đến 80% người chơi thua là vì không có tính tuân thủ. Và người à, những người mà đã thành công trong bộ môn này, thành công trong cái lĩnh vực này đều nói về yếu tố tuân thủ, nhưng các bạn đều không hiểu được là yếu tố tuân thủ là gì. Các bạn chỉ chăm chăm vào cầu như thế nào rồi lệnh ra làm sao. Đó. Nhưng mà các bạn mới hiểu được là cái yếu tố tuân thủ nó cực kỳ quan trọng ừ. mà các bạn cứ tại vì các khi các bạn à, hình dung đi yếu tố tuân thủ á, thì các bạn đa số là à, nó không rõ nét nó không cụ thể cho nên các bạn không quan tâm các bạn chỉ quan tâm những cái gì mà cụ thể cái gì rõ nét thôi để các bạn áp dụng vào ngay luôn đó cho nên các bạn chưa hiểu được cái độ tuân thủ là gì đó còn vấn đề đó mà à, tôi à, sẽ nói sâu nó rõ nếu các bạn nào đặt câu hỏi về vấn đề đó yếu tố thứ bảy là yếu tố bên ngoài yếu tố bên ngoài này nó gồm có là nợ vay mượn rồi cuộc sống gia đình công việc cá nhân nhu cầu rồi có những thời khắc xấu nó ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta thì chúng ta phải hiểu rõ để khi mà chúng ta vấp thì chúng ta làm chủ được cái tình hình cái này rõ ràng là mình không bàn luận nữa nhé tại vì nó có rất là vô vàng nhiều điều thì đó là những yếu tố bên ngoài và vấn đề thứ 8 đó là luyện tập không gì à, không phải luyện tập mà thành công cả lý thuyết thì phải có thực hành và chính thực hành nó làm ta vững vàng hơn các bạn thường đề cao sự à, thực tế trải nghiệm trước rồi mới quan tâm đến lý thuyết thì đó là sai lầm nó tương quan lẫn nhau và cái gì cũng quan trọng và lý thuyết là bước đầu tiên để luyện tập và luyện tập cái gì luyện tập như thế nào tại sao phải luyện tập thì hẹn các bạn một số cái tiếp khi mà các bạn đã luyện tập đúng rồi thì các bạn chắc chắn là các bạn thành công đến sòng casino à, đó là 8 yếu tố à, mình à, chia sẻ với các bạn để trở thành quy trình bắt buộc để các bạn trở thành một người chơi casino chuyên nghiệp thì à, còn những chủ đề khác và những cái câu hỏi khác mình sẽ trả lời vào số kế tiếp à, nếu bạn nào muốn tham gia khóa đào tạo chuyên sâu thì các bạn có thể là đăng ký còn những các bạn nào muốn à, tự lực cánh sinh thì các bạn có thể tự chơi à, xin chào và hẹn gặp lại và các bạn vào số kế tiếp